tra về cái thị trường nội địa thì biết là Paloma thì biết có model là IC N86B đây là cái nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp để cho các bạn xem ngoại thất bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả tính năng của bếp cho các bạn được xem ngoài của bếp đây thì ở phía dưới bếp á nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi á sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống á, cái trường hợp chuột nó sẽ vào bên trong thì nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta nên các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn biết là cửa hàng chúng tôi nó sẽ rất là an toàn thì có con biết này đây nó được xuất xưởng vào tháng 12 năm 2018 đây đời còn rất là mới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 thì các bạn chỉ có thể sử dụng được từ 15 cho đến 20 ngày một số loại pin tốt hơn như là Panasonic Toshiba và pin Maxell thì thời hạn sử dụng có thể lên đến được từ 30 cho đến 40 ngày nhưng những cái loại pin này á, khi mà các bạn sử dụng cho cái dòng biến nhật này nó sẽ rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng thì để mà khắc phục cái vấn đề về pin như tôi đã nói á thì khi các bạn mua clip vào cửa hàng chúng tôi các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm một pin sạc như thế này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 thì để nhận biết khi nào pin đầy các bạn quan sát và đèn hiển thị trên đầu cắm sạc khi đèn hiển thị ánh sáng xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì lúc đó các bạn nên rút sạc ra đây cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa vì nó đã đạt nhiệt độ cao đây nhiệt bên trái của tôi đây là 320 và bên phải của tôi là 209 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến nó tiếp xúc với đáy nồi và nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau để mà có thể nhận biết khi nào pin chúng cái sạc đầy á các bạn cũng có thể quan sát qua đèn hiển thị ở chỗ cống sạc đây khi mà các bạn đang sạc á mà đèn hiển thị ở đây ánh sáng đỏ hiện lên á có nghĩa là pin chưa đầy và khi mà hiện ánh sáng xanh á thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì lúc đó các bạn nên ờ, rút sạc ra đây biết bên phải của tôi đã tự động khóa ra đây sau tính năng nước cạn nồi còn để nhận biết khi nào pin yếu á, các bạn cũng có thể quan sát vào cái đèn hiển thị biết đây đây khi đèn hiển thị chớp ánh sáng đỏ khi mà các bạn đang sử dụng á thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi các bạn có thể cắm sạc vào đây cả hai cái chìa khóa khóa ra coi tính năng bước sàn nồi đi còn một cách nữa để các bạn có thể nhận biết khi nào bên yếu á đó là các bạn cần chú ý đến nghe vào tiếng lửa tiếp đây khi các bạn nghe tiếng gì đánh lửa chậm và nhỏ thì cũng có nghĩa là pin nó đã yếu rồi thì lúc đó các bạn cũng nên uh, ờ, cắm ờ, sạc vào thì ở cái pin này nó sẽ có cực âm và cực dương bên cửa hàng chúng tôi sẽ đem dấu cộng và dấu trừ để mà các bạn có thể phân biệt khi mà nhận biết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 thì các bạn sẽ mượn vào cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo đây và phía trên đầu cực dương của viên pin là dấu cộng nó sẽ có những cái lỗ như thế này đây các bạn móc vào để chúng ta cố định cái lò xo này lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra ở bên không biết á, thì tôi cũng nhận sẵn một cái đầu dây chờ để các bạn có thể cắm vào tấm sạc và sạc pin ra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 thì khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á thì các bạn lưu ý á là các các bạn phải để cái hộp pin trống đây các bạn phải lấy pin ra ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ này á mà vẫn đi lên cái hộp pin đây khi mà hết thời gian trên ổ cắm á, bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được biết ở bên trong bếp thì đối với dòng bếp ga Nhật này nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm vượt trội hơn là bếp ga Việt Nam của chúng ta thì thứ nhất đây là bếp được xuất xứ từ Nhật thì các bạn sử dụng á nó sẽ rất là bền và cái thứ hai á là nó rất là tiết kiệm ga thì nhiều khách hàng đã sử dụng á họ cũng cho biết á khi mà nếu như mà một gia đình các bạn á, có bốn người một ngày các bạn nó ăn hai buổi á, thì một bình ga nó có giá khoảng là 320 ngàn thì các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng thì tức là mỗi tháng á, các bạn chỉ tốn khoảng 150 ngàn tiền ga thôi thì có một số khách hàng sử dụng bếp ga Nhật lâu năm họ cũng cho biết á, khi mà sử dụng bếp ga Nhật được 2 đến 3 năm thì cái lượng tiền ga của họ tiết kiệm được nó đã có hơi bằng với cái giá tiền mua bếp rồi và cái thứ ba là nó rất là an toàn ở phía sau đầu chia lửa này nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga chống rò rỉ thì công dụng của cái que cảm biến đó là khi mà các bạn sử dụng bếp đây các bạn đã tắt công tắc tắt lửa nhưng các bạn lại quên khóa bình ga lại á thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5 cho đến 7 giây thôi thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa ga lại